trong cái phế nang ra cái phế quản nhỏ qua cái thì thở ra với yêu cầu kỹ thuật thở chín môi là thời gian thở ra ít nhất gấp đôi cái thời gian hít vào xin tiếp ạ kỹ thuật thở mím môi làm tăng không khí tăng khả năng bong chóc đồng dịch để dễ dàng đẩy đờm dịch ra ngoài. Người bệnh ngồi trên ghế hoặc giường, hai chân mở rộng bằng vai, thả lỏng cơ thể. Hít vào làm căng lồng ngực. Sau đó nín môi thở ra từ từ, sao cho thời gian thở ra ít nhất bằng hai lần thời gian hít vào. Có thể tập ở tư thế nằm nếu người mệt mỏi. Tốt nhất nên tập ở tư thế ngồi để dễ dàng ho khạc khi có đờm. Lưu ý, thời gian thở ra dài gấp đôi thời gian hít vào. Duy trì tập luyện mỗi ngày, ít nhất 2 lần, mỗi lần từ 5 đến 10 phút. Nên thở mí môi ngay sau khi ngủ dậy, khi khó thở hoặc khi có cảm giác muốn ho. hỗ trợ cho người bệnh để tăng cái khả năng tống thải đờm làm thông thoáng đường thở với kỹ thuật này sẽ áp dụng cho những người bệnh mà tăng tiết đường dịch hoặc những người bệnh mà muốn ho khạc đờm ờ, khi mà thực hiện kỹ thuật này thì sẽ giảm được cái cân khi thực hiện kỹ thuật ho thông thường bởi vì sẽ tận dụng cái luồng um, khí ở cái thì thở ra để giúp đẩy đường dịch ra ngoài thực hiện kỹ thuật thì đầu tiên người bệnh sẽ thở trúng môi khoảng 5 đến 10 lần sau đó trải nghiệm hà hơi từ 5 đến 10 lần với tốc độ tăng dần và cuối cùng là thực hiện ho uh, 1 đến 2 lần sau khi mà người bệnh hít vào thật sâu. Đấy là kỹ thuật ho hữu hiệu. Xin tiếp ạ. Kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật thở chu kỳ chủ động. Thở chu kỳ chủ động thì sẽ giúp cho người bệnh, ừ, ờ, với những người bệnh dù là mệt, vẫn có thể thực hiện sang bộ phận kỹ thuật tắc mít rồi ạ. Ở kỹ thuật thở chu kỳ chủ động sẽ giúp cho người bệnh là anh ờ, xin kỹ thuật tắt mic rồi bên đó dùm ạ cho nó đỡ nghe tiếng gạo sợ đầu tiên là người bệnh sẽ thở có kiểm soát bằng cách là hít thở nhẹ nhàng trong vòng 20 đến 30 giây sau đó thì ờ, hít vào thật sâu nằm căng giãn lồng ngực là bước tiếp theo là hà hơi hà hơi thì hít thở thật sâu sau đó nín hơi từ 2 đến 3 giây và tròn miệng hà hơi để lạnh cái dòng khí ra ngoài và đặt lại từ 1 đến 2 lần thì đây cũng là một trong những kỹ thuật để giúp cho người bệnh chống thải đường dịch ra ngoài một cách dễ dàng mà không mất sức nhiều xin tiếp ạ xin tiếp thở chu kỳ chủ động kỹ thuật này được áp dụng trên tất cả các trường hợp bệnh lý hô hấp có biểu hiện tăng tiết hoặc ứ động đường dịch. Người bệnh ngồi hơi gập người về phía trước, tư thế đánh cờ hoặc đứng. Đối với người bệnh không thể tự ngồi, đặt tư thế đầu cao 60 độ, đầu cuối hơi gập. Bước 1. Người bệnh hít thở nhẹ nhàng từ từ bằng mũi, sao cho cơ thể thoải mái và thư giãn. Thời gian thở ít nhất từ 20 đến 30 giây. Bước 2. Người bệnh hít thật sâu bằng mũi, sao cho lồng ngực được tăng giãn tối đa. Sau đó nín hơi khoảng từ 2 đến 3 giây rồi thở ra nhẹ nhàng bằng miệng. Lặp lại bước này từ 3 đến 5 lần. Lặp lại bước 1 và bước 2 vài lần trước khi chuyển sang bước 3. sâu rồi đến thở khoảng từ 2 tới 3 giây, sau đó tròn miệng hà hơi thật mạnh. Thực hiện bước này từ 1 đến 2 lần, nếu chưa khạc được đờm thì lặp lại chu kỳ từ bước 1. Lưu ý, thực hiện kỹ thuật từ 1 đến 2 lần hoặc đến khi cảm thấy đường thở thông thoáng thì dừng. Nếu có dấu hiệu ho ra bọt màu hồng hay ho ra máu, cần báo với nhân viên y tế để xử trí kịp thời. chúng ta vừa mới xem cái kỹ thuật về thở chu kỳ chủ động kỹ thuật về ho hữu hiệu thì với các cái kỹ thuật này sẽ không có cái biến chứng gì cả nên các cái biểu hiện mà người bệnh có thể những cái chất tiết ở trong cái phổi của người bệnh có thể là đẩy ra trong đó thì có cái tình huống mà có thể là có ra ho ra máu thì cái ho ra máu này nó cũng là một trong những cái tổn thương có thể gặp ở trên những cái bệnh nhân nhiễm bệnh à, các cái bệnh lý về bệnh hô hấp nhưng không phải là cái trường hợp nào cứ thực hiện kỹ thuật mà sẽ có cái tình trạng ho ra máu cho nên quý bác sĩ cũng không cần phải lo lắng và chứng A và chúng ta thì cần phải là à, tư vấn hướng dẫn cho người bệnh để người bệnh nhận biết được các cái điểm bất thường và có thể là à, đó là một trong những cái dấu hiệu chỉ điểm mà cần phải can thiệp y tế tiếp theo cái tư thế tiếp theo mà chúng ta tư vấn hướng dẫn cho người bệnh thực hiện đó là tư thế nằm sấp thì với cái tư thế nằm sấp này sẽ giúp tăng cái khả năng thông khí phía sau và tăng tưới máu vùng phổi phía trước thì ở cái nhóm mà bệnh nhân điều trị tại nhà đó thì cái bệnh nhân này thì uh, chưa có những cái biểu hiện hô hấp để cần phải thực hiện tư thế nằm sấp tuy nhiên thì cái tư thế này uh, theo khuyến cáo là nên sử dụng ở cho những bệnh nhân có bệnh hô hấp đi kèm có cái bệnh nền đi kèm F0 mà có bệnh nền đi kèm thì nên thực hiện kỹ thuật này bởi vì nguy cơ bệnh nhân có thể diễn tiến chuyển nặng cái thứ hai là trong trường hợp mà SPO2 dưới 94% hoặc là bệnh nhân thấy mệt thấy khó thở thì khi đó bệnh nhân lúc đó bệnh nhân chỉ có nằm ngửa mà nếu biết nằm ngửa thì cái phần phổi phía sau nó sẽ bị hạn chế thông khí do bị đè lên mặt giường đè lên thành giường đồng thời là cái phần phổi phía trước thì lại giảm cái tưới máu cho nên ở cái tư thế này sẽ giúp cải thiện cái tình trạng ờ, mệt mỏi tình trạng khó thở của người bệnh đồng thời làm tăng cái cái cái ờ, oxy độ bão hòa oxy Thế thì với những cái người bệnh mà f không điều trị tại nhà mà chưa có siêu hấp mà có bệnh nền như này thì chúng ta sẽ tư vấn cho bệnh nhân là nên nằm sấp và thở ờ, ở cái tư thế này duy trì mỗi 1 đến 2 giờ mỗi ngày sau đó là có thể tăng lên khi mà người bệnh qua người có thể tăng lên đến 4 đến 6 giờ một ngày và ưu tiên là mạnh một cái tư thế này thì không có làm cái gì khác ngoài cái việc là tập hợp và uh, trong các cái nhóm bệnh nhân mà điều trị tại các đơn vị ICU khi mà chúng tôi cho đặt tập làm tư thế nằm sấp thì cái tình trạng cải thiện SpO2 của bệnh nhân rất là tốt thì đấy là một trong những cái lý do mà để đặt nằm tư thế nằm sấp cho bệnh nhân tuy nhiên thì chúng ta lưu ý là có những người sẽ không thể nằm sấp được ví dụ như những người mà béo phì hoặc là những phụ nữ mang thai thì khi đó thì khuyến cáo và thay đổi tư thế liên tục thay vì nằm lên một chỗ thì có thể nằm nghiêng hoặc nằm nửa sấp hoặc là nằm tư thế đầu cao rồi ngồi dậy với trường hợp cách không mà điều trị tại nhà thì không nhất thiết là, là ờ, những cái trường hợp đó thì chúng ta không ép bệnh nhân mà bắt buộc phải nằm tư thế nằm sấp xin tiếp ạ xin tiếp ạ Ờ, bên cạnh các cái kỹ thuật về tập thở, các cái kỹ thuật về thay đổi tư thế để làm tăng cái sự trao đổi khí vào phổi thì tập vận động cho người bệnh là rất quan trọng tập vận động thì giúp để nâng cao thể lực tăng cường khả năng vận động giúp ngăn chặn sự suy giảm cả về thể chất và tinh thần thì với các cái trường hợp f điều trị tại nhà thì phần lớn những bệnh nhân này thì sẽ không có những cái bệnh lý nền nào đáng lo ngại tuy nhiên khi mà dịch xảy ra thì rất là nhiều bệnh nhân kể cả có các bệnh lý nền thì chúng ta vẫn cho bệnh nhân điều trị tại nhà vậy thì tập vận động là hết sức cần thiết nhưng thì phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi bệnh nhân chúng ta không ép bệnh nhân cần phải tập các cái bài tập như nhau với những cái bệnh nhân trẻ khỏe à, không có bệnh lý về cơ xương khớp không có những cái bệnh lý về hô hấp tim mạch trước đó thì có thể thực hiện các cái động tác tập yoga hay là tập thái cực quyền hay là tập thể dục rồi kết hợp vào đó thì tập tăng sức mạnh tăng sức bền bằng cách là uh, chống đẩy uh, vào tường hoặc là uh, chạy tại chỗ hay là đi bộ ở trong phòng và tập vận động như thế thì cần phải duy trì ít nhất hai lần một ngày mỗi lần từ 30 à, phút trở lên xin tiếp thế còn những cái bệnh nhân mà uh, tuổi cao hoặc những cái bệnh nhân mà có bệnh lý nền hoặc những bệnh nhân từ trước đó mà họ ít vận động thì khi tập vận động sẽ xin tiếp ạ yeah. Dạ. À, xin lỗi quay trở lại chút thì trong lúc đó thì tập vận động sẽ thay đổi không phải là các cái bài tập mà như uh, với những bệnh nhân trẻ khỏe nữa mà bệnh nhân thì lúc đó thì có thể là ừ, ngồi tại chỗ để tập hoặc nằm trên giường để tập nhưng mặc dù là ngồi hay nằm thì bệnh nhân cũng cần phải vận động và nếu như không vận động thì cái tình trạng nó sẽ dẫn đến tình trạng mỏi cơ tình trạng teo cơ và cái tình trạng bệnh của bệnh nhân càng ngày càng nặng nề hơn thì đây cũng là những cái mà hướng dẫn rất là đơn giản bằng cách là uh, chúng ta có thể cho bệnh nhân xem clip hoặc là có cái tờ rơi về các cái động tác như này bệnh nhân có thể sử dụng được xin tiếp ạ Trung Quốc xin tiếp ạ vâng có thể bỏ qua cái slide này chắc là lỗi một chút về quý vị ạ à, bên cạnh các cái ờ, kỹ thuật tập như vậy thì chúng ta có thể sử dụng các cái dụng cụ nhưng với các cái dụng cụ thì khuyến cáo là hạn chế sử dụng dụng cụ cho bệnh nhân thể sử dụng những dụng cụ sẵn có thay vì quả tạ thì bệnh nhân có thể sử dụng chai nước để tập hoặc là một cái thanh công cụ như là cái gậy thì cái gậy này chỉ áp dụng cho những cái bệnh nhân mà uh, cần phải điều chỉnh tư thế hoặc là mệt mỏi hoặc là thay đổi để cho bệnh nhân cảm thấy cái việc tập luyện nó không quá nhàm chán và sau khi uh, cái thời hết cái thời gian là điều trị tất cả những cái dụng cụ này bệnh nhân cần phải uh, được khử khuẩn khi mà bỏ ra ngoài để là về cái phần sử dụng dụng cụ xin tiếp À, qua cái bài um, trình bày này thì tôi muốn đưa đến một cái thông điệp là phục hồi chức năng thì đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình trạng người bệnh dù là F0 uh, ờ, thể nhẹ hay là F0 không có triệu chứng và chúng ta cần phải tăng cường hướng dẫn tập luyện qua các cái tờ rơi qua các cái video clip để người bệnh cải thiện được cái sức khỏe cả về thể chất và tinh thần và nhân viên Ờ, y tế khi mà tham gia tập luyện cho người bệnh hướng dẫn người bệnh thì cần phải trang bị phương tiện ờ, phòng hộ cá nhân theo đúng quy định của bộ y tế bài trình bày của tôi đến đây là hết xin ờ, trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý bác sĩ